Được các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đọc đề Số tiền lời trong năm tới Tức là đơn vị triệu đồng các bạn Thu được khi đầu tư 100 triệu đồng à, Vào hai ngành A và B Tùy thuộc vào tình hình kinh tế trong nước Như vậy thì ta lưu ý rằng là Ở đây người ta quan tâm đến Cái số tiền lời Thì số tiền lời là gì? Số tiền lời có nghĩa là chúng ta lấy cái doanh thu và chúng ta đã trừ cái chi phí rồi Như vậy thì à, khi đầu tư 100 triệu đồng Tức là đầu tư 100 triệu đồng Thì à, à thì một lát nữa doanh thu nó sẽ có thể là hơn hơn con số này có thể là hơn số này nhưng mà trừ ra các bạn nhưng mà trừ ra thì số tiền lời sẽ là có thể là 10 40 80 cũng có thể là bị lỗ 30 hoặc là lời 70 lời 110 như vậy chúng ta thí dụ như lỗ 30 có nghĩa là một lát thu về được là 70 70 triệu đồng đầu tư 100 triệu lát thu về 70 triệu cho nên bị lỗ 30 rồi chúng ta đọc tiếp à, khi đầu tư 100 triệu đồng vào hai ngành AB tùy thuộc vào tình hình kinh tế trong nước nếu như mà tình hình trong kinh tế trong nước mà kém phát triển á, thì chúng ta sẽ lời 10 còn nếu mà ổn định thì chúng ta lời 40 và nếu mà phát triển thì chúng ta lời 80 chẳng hạn như vậy rồi bây giờ thì à, theo dự báo thì xác suất nền kinh tế trong nước sẽ rơi vào cái tình trạng gì? Có thể ba khả năng xảy ra, có thể rơi vào tình trạng kém phát triển hoặc là ổn định hoặc là phát triển thì tương ứng với lại xác suất là 25, 45 giảm 3 30 như vậy thì à, cộng lại đi coi cộng lợi cộng lợi là một đúng rồi đó như vậy thì cái tình hình kinh tế à, trong nước có thể rơi vào ba khả năng phát kém phát triển hoặc là ổn định hoặc là phát triển và tương ứng mỗi một cái tình hình kinh tế như vậy thì chúng ta có cái mức lời tương ứng của hai ngành ngành A và và ngành B vậy nên đầu tư vào ngành nào để cho thì đây có hai câu hỏi thứ nhất là số tiền lời kỳ vọng là cao nhất à, hoặc là thứ hai là mức độ rủi ro là à, là là ít là ít nhất không? như vậy thì à, chúng ta sẽ nên đầu tư vào ngành nào à, nếu như mục tiêu chúng ta là số tiền lời kỳ vọng cao nhất thì chúng ta đầu tư vào ngành A hay B còn nếu như trong mức độ rủi ro là ít nhất thì chúng ta sẽ đầu tư vào ngành nào thì bây giờ các bạn sẽ có thời gian khoảng là 30 giây để các bạn suy nghĩ 30 giây bắt đầu Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giải à, Trước hết thì các bạn dựa vào cái bảng số này à, Bảng số liệu này ha Thì bạn có thể tính giùm mình là kỳ vọng và Kỳ vọng và phương sai Kỳ vọng và phương sai Thì chúng ta cứ bấm máy ra đi nha Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tính à, kỳ vọng và phương sai à, Đối với cái số tiền lời của ngành A Và tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ tính kỳ vọng và phương sai Đối với số tiền lời của ngành B đó. Vậy thì muốn tính thì chúng ta phải có xác suất Chúng ta thành thấy đây theo dự báo thì xác suất nền kinh tế trong nước Sẽ rơi vào tình trạng kém phát triển, ổn định phát triển tướng lần lượt là 25 45 và 30 chúng ta điền vô đây 0,25 0,45 và 0,30 đúng không như vậy thì chúng ta thấy đây chính là xác suất các bạn đây chính là xác suất còn đây chính là cái bảng cái giá trị x của chúng ta thì chúng ta sẽ bấm máy chúng ta sẽ bấm máy à, chúng ta sẽ bấm máy bảng một chiều các bạn vậy à, chúng ta có 10 40 80 10 ta nhập số liệu vô 10 40 80 rồi chúng ta nhập xác suất vô 25 rồi 0,45 và 0,3 đúng không đó. sau đó thì à, chúng ta sẽ tìm à, kết quả coi như vậy chúng ta sẽ tìm kết quả chúng ta thấy là kỳ vọng sẽ bằng bao nhiêu kỳ vọng sẽ được 44,5 kỳ vọng là 44,5 và chúng ta tìm phương sai luôn các bạn chúng ta sẽ bấm máy ra phương sai luôn đó. phương sai chúng ta là 68 684,75 đúng không 75 rồi à, tiếp theo thì chúng ta sẽ bấm máy à, đối với cái ngành à, ngành bơi thì chúng ta sẽ bấm máy lại với ngành bơi thì à, nhận ba giá trị trừ 30 tức là lỗ 30 triệu lời 70 triệu lời 110 triệu với cái xác suất tương ứng lần lượt là 0,25 0,45 và 0,03 Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có số tiền lời kỳ vọng là 57 57 triệu đúng không? 57 triệu một một năm các bạn. Tức lợi trong năm đúng không? Trong năm tới cho 57 triệu. Hoặc rồi chúng ta sẽ tìm cái số liệu về um, phương sai là 2810 11 không? 2811. Rồi, như vậy thì nhìn vào cái số liệu này, nhìn vào cái kết quả này thì chúng ta sẽ à, trả lời câu hỏi thì người ta hỏi số tiền lời kỳ vọng cao nhất số lợi vọng cao nhất thì đây các bạn sẽ nhìn thấy số này là cao nhất như vậy bạn sẽ đầu tư vào ngành B nghĩa là nếu như mục tiêu của các bạn là số tiền lời kỳ vọng cao nhất thì các bạn sẽ đầu tư vào ngành B còn nếu như mà mức bạn muốn muốn cái độ rủi ro của bạn tức là đầu tư mà bạn muốn ổn định chứ không bạn không thích rủi ro bạn muốn cái độ à, rủi ro là thấp nhất thì như vậy bạn sẽ đầu tư vào ngành A đầu tư vào ngành A bởi vì cái con cái phương sai đối với cái phương sai của cái số tiền lời đối với cái ngành à, à, ngành A đó thì nó, nó thấp hơn có thể nói là thấp hơn rất nhiều không? thấp hơn rất nhiều so với cái phương sai của ngành B vậy thì phương sai tại sao chúng ta lấy cái tiêu chuẩn là phương sai bởi vì phương sai đặc trưng cho cái rủi ro Nhá. Nếu như phương sai càng lớn thì rủi ro càng lớn Phương sai càng nhỏ thì rủi ro càng nhỏ Như vậy cái phương các bạn lưu ý rằng phương sai là đặc trưng cho cái rủi ro nhưng mà nếu người ta hỏi nhắc lại cái này mình đã nhắc những cái bài trước rồi nhưng mà mình nhắc lại đó, bởi vì nếu mà người ta hỏi là mức độ à, người ta hỏi cái độ rủi ro các bạn người ta hỏi cái độ rủi ro thì các bạn sẽ trả lời là cái cái à, cái độ lợp chứ không phải cái phương sai tức là chúng ta rút căn bậc hai của phương sai nhắc lại nha nếu người ta hỏi độ rủi ro thì bạn trả lời là cái độ lợp rồi, như vậy trong trường hợp này thì phương xa nhỏ có nghĩa là cái độ rủi ro tức là cái độ lệch đó, nó cũng nhỏ và như vậy chúng ta sẽ đầu tư vào ngành A. Như vậy đối với nhắc lại một lần nữa đối với câu trả lời câu hỏi A thì chúng ta sẽ à, đầu tư vào ngành B đầu tư vào ngành B còn nếu như mà người ta họ muốn độ rủi ro là thấp nhất tức là đầu tư nó mang tính chất ổn định đó các bạn ổn định đó thì à, thì chúng ta sẽ đầu tư vào ngành A chúng ta đầu tư vào ngành A rồi À, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài tập này. Chúc cho các bạn có thể ứng dụng bài tập này và chúng ta có thể trở thành một nhà đầu tư à, tương đối là à, hiệu quả nhưng mà phải an toàn, hiệu quả và an toàn. Đấy. Rồi cảm ơn các bạn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng tiếp theo.